Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn yêu hoa một loài cây dùng làm gốc ghép tiểu quỳnh. Loài cây này có nguồn gốc từ Vân Nam Trung Quốc nó có tên được dịch từ tiếng Trung giản thể là xương rồng kỳ lân. Cây này được tôi nhập về Việt Nam để trồng thử nghiệm đầu năm 2018. Chúng ta cùng tham quan cây giống tại vườn. Hoa của chúng có mùi giống với hoa nhài của Việt Nam. Hoa được hiện ở góc phải màn hình chụp. Chúng ta sẽ chọn những cành to khỏe làm gốc ghép. Dùng kéo để cắt chúng. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách ghép tiểu quỳnh trên cây kỳ lân. Chúng ta cắt đo ẩn thân của xương rồng kỳ lân một đoạn, Tùy theo độ cao mong muốn sau này của Trọng Quỳnh, Sau khi chúng ta đã chuẩn bị góc ghép dụng cụ cần thiết cho việc ghép là kẹp ghép cây. Kẹp này được tôi mua hàng trên shop. Các bạn có thể tham khảo ở phần mô tả video. Dụng cụ thứ hai là dao lam. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì nữa nhỉ? À đó là cây giống tiểu quỳnh. Đi siêu thị mua thôi nào. Sau khi đã có giống cây rồi chúng ta chọn những nợ ẩn thân không non và không già quá. Dùng dao lam loại bỏ hoa của những thân cây tiểu quỳnh. Mục đích của việc này là để dưỡng sức cho các thân cây tiểu quỳnh. Tiếp theo dùng dao lam cắt vát tạo hình nêm cho các thân cây tiểu quỳnh. Lưu ý bước này chúng ta làm thật khéo nhé. Thứ nhất là tăng tỷ lệ thành công, thứ hai tránh vác vào tay thì sẽ rất đau đó. Sau đó lấy đoạn thân cây kỳ lân đã chuẩn bị lúc trước. Dùng dao lam che đôi thân một đoạn, chiều dài đúng bằng đoạn nêm thân cây tiểu quỳnh. Đây là cách ghép tạo cây dáng chi ở đỉnh thân cây kỳ lân. Các video kế tiếp tôi sẽ giới thiệu cách ghép một bên thân kỳ lân. Sau đó nêm thân cây tiểu quỳnh vào cây kỳ lân. dùng kẹp để giữ cố định thân cây quỳnh và cây kỳ lân được bám dính với nhau. Sau 5 đến 7 ngày thì nó dính chúng ta sẽ bỏ kẹp và chăm sóc. Chúng ta sẽ xem lại cách ghép một lần nữa. Sau khi đã ghép xong chúng ta trồng vào chậu đã chuẩn bị giá thể ươm. Sau 5 đến 7 ngày xương rồng kỳ lân sẽ ra rễ. Tiểu Quỳnh và xương rồng kỳ lân cũng dính với nhau. Lúc này ta tiến hành chăm sóc để chúng ta có một chậu tiểu quỳnh đẹp nhất. Trên đây là cách ghép tiểu quỳnh trên thân xương rồng kỳ lân. Ngoài ra chúng ta còn ghép càng cua trên thanh long và một loại xương rồng điệp long. Các video tiếp theo tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức về trồng trọt. Nếu thấy video này hay xin hãy đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới của tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả.